Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngày phán xét đến nhanh, Chủ tịch Phúc khó qua nổi con trăng này Năm nhân dần là năm mà ông Nguyễn Xuân Phúc liên tục gặp đại họa Tưởng rằng hùa theo xu hướng chung của toàn đảng trục lợi người dân trong lúc hoạn nạn là khôn ngoan bởi ai cũng ăn Nên mọi người nghĩ rằng không thể bị bắt cả làng và đã hùa theo Không ai nghĩ vụ án Việt Á lại đổ bể ngay cả các lãnh đạo cấp cao và các cán bộ của CDC của các tỉnh cũng như thế. Cho nên họ mới tham gia cùng. Mà một khi quy mô quá lớn thì người ta càng nghĩ không ai có thể bắt hết cho được. Đó cũng là lý do bà Trần Thị Nguyệt Thu tham gia mà khi bà Nguyệt Thu tham gia thì hầu hết các mức đối tượng ở tầng dưới trong nhóm Việt Á càng yên tâm hơn. Và như thế là họ chấn lột người dân một cách rất manh động. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết toàn dân giao thừa Tết nhâm dần. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, đứng trước những hành động táo tợn của bộ máy chính quyền thời đại dịch, dân oán thán đến cực độ. Với nhãn quan chính trị sắc bén, ông Nguyễn Phú Trọng hẳn đã thấy mối nguy cho chế độ. Nếu ông Trọng không ra tay thì e rằng cái đảng này sẽ bị lung lay. đồng tiền cũng làm cho Nguyễn Xuân Phúc mở mắt đi. Ăn mà dân không biết thì dễ dàng được ông Nguyễn Phú Trọng cho qua nhưng ăn mà để lại lòng dân oán hận thì đấy là cái dại. Và giá mà ông Nguyễn Xuân Phúc phải trả hôm nay là cái giá xứng đáng cho những gì mà người nhà của ông đã gây ra cho đất nước và nhân dân. Bà Trần Thị Nguyệt Thu chỉ là một người phụ nữ sau hậu trường. Bà không lường hết được những mối nguy lợn khi lợi dụng uy tín của chồng để làm ăn lớn. Tuy nhiên, không thể có chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc không biết chuyện làm ăn của vợ. Ông biết rõ là đang khác, cho nên việc làm của bà Nguyệt Thu cũng có thể được xem là ý muốn của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thực ra, giới bối toán xem năm nhâm dần là năm đại hạn của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng thực tế hậu quả đó không phải từ trên trời rơi xuống, mà do chính ông Nguyễn Xuân Phúc đã gây ra. Việc để cho vợ trục lợi trên sự khốn cùng của đồng bào là một tội ác, chứ không phải là làm sai lầm hay tắc trách nữa. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu được cho là nguyên nhân làm tan nát sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được thì ngày 17 tháng 1, Trung ương Đảng sẽ tổ chức hội nghị bất thường và ngày 18 tháng 1, Quốc hội sẽ tổ chức họp bất thường bãi nhiệm chức Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy, nếu không có gì thay đổi thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị thôi chức Chủ tịch nước vào ngày 27 Tết, không qua được năm mới. Nếu như ông Nguyễn Xuân Phúc không còn là chủ tịch nước khi chào đón năm mới, vậy thì người đọc diễn văn chúc Tết đêm giao thừa sẽ là ai đây? Nếu chưa bầu được chủ tịch nước kịp thời, thì người có thể thay thế chủ tịch nước đọc diễn văn chúc Tết là phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Cho đến giờ, Đảng Cộng sản vẫn chưa tìm được người thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc. Ứng cử viên sáng giá nhất là ông Tô Lâm, nhưng xem ra ông Tô Lâm vẫn đang chưa muốn. Giả sử đến khi phế chuất xong ông Nguyễn Xuân Phúc mà ông Tô Lâm vẫn quyết không làm chủ tịch nước thì sao đây? Rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng lại ngồi vào ghế này lần thứ hai. Đây là hình ảnh nếu chọn được tân chủ tịch nước có thể bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ phải đọc diễn văn chúc Tết vào giao thừa đình mão khi không có chủ tịch nước mới. Tưởng rằng khi ông Nguyễn Tân Dũng rời chiếc ghế thủ tướng thì chính trường của Việt Nam sẽ lắng xuống. Tuy nhiên thực tế thì không phải như vậy ông Nguyễn Phú Trọng vẫn củng cố quyền lực và ngày một ra tay mạnh hơn thế lực với thế lực khác. Như Thời báo đã đăng tin ở những bài trước phân tích rằng Bộ Chính trị hiện nay có 17 người thì ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm đến 11 người, nên ông đã ra tay với ai thì người đó rất khó thoát. Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc xem như kết thúc, tuy nhiên những gì xảy ra từ trước đối với gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc như thế nào thì vẫn chưa rõ. Trò chơi chính trị đôi lúc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 khúc ruột ngàn dặm, tiến hành nghi lễ thả cá chép, tiễn ông Công, ông Táo tại Hồ Sen, dấu tích trong dòng sông cổ trong di tích Hoàng Thành Thăng Long tại Hà Nội. Đây là hình ảnh những hoạt động cuối năm của ông Nguyễn Xuân Phúc. Buổi lễ hoành tráng với rất nhiều người chứng kiến, không biết ông Nguyễn Xuân Phúc muốn gửi thông điệp gì cho mọi người đây. Liệu đây có phải là lời tạm biệt của ông trước khi rời chiếc ghế Chủ tịch nước trong một tương lai không xa và việc ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức đến giờ vẫn chưa được một báo chí nhà nước đăng tin. Họ chưa được phép bởi nếu họ vượt rào thì sẽ bị ban tuyên giáo của Trung ương Đảng xử lý ngay. Báo chí Việt Nam là thế, mõm đặt trong dọ nên không thể nói được. Nếu tin ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức là chính xác thì thông tin này sau gì đó cũng sẽ được công khai mà thôi. Tuy nhiên phải có lộ trình, tổ chức quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo dạng hình tháp. Cấp càng cao thì được biết trước, cấp càng thấp thì lại biết sau. Thông tin ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức ban đầu chỉ là Bộ Chính trị đưa ra, kế đến là Trung ương Đảng biết, Trung ương Đảng biết thì xem như tin tức đã được công khai. Còn Quốc hội chỉ là bù nhìn, Bộ Chính trị bảo họp là họp, bảo gật là gật thôi. Theo thông tin chưa được kiểm chứng thì có thể ngày 17 tháng 1 là ngày họp bất thường của Trung ương Đảng họp để công bố quyết định từ chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nếu vậy thì khả năng chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị của ông Chủ tịch nước không qua nổi năm quý mão. Thường thì Trung ương Đảng họp bất thường trước, sau đó sẽ đến lượt Quốc hội họp bất thường tiếp theo. Đến hình ảnh vào hồi tháng 9, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị cho đi công tác bằng máy bay thương mại. Chức Chủ tịch nước là do Quốc hội bầu, cho dù chỉ là bầu thủ tục theo ý của Bộ Chính trị, nhưng muốn miễn, miễn nhiệm chức chủ tịch nước cũng phải do Quốc hội miễn nhiệm. Vậy thì khả năng là ngày 17 tháng 1, tức là 26 Tết sẽ là ngày ông Phúc mất tư cách ủy viên Bộ Chính trị. Và có thể đến Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn là chủ tịch nước. Không biết đến lúc đó, khi đọc thư chúc Tết thì tâm trạng của ông ấy sẽ ra sao? Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc nên chấp nhận sự thật. Thực ra ông cũng chẳng mất mát gì. Chức chủ tịch nước cũng chỉ là hữu danh vô thực không có thực quyền nhiều. Thực tế cho thấy vì là ghế không có thực quyền nên cũng dễ bị thế lực mạnh trong tứ trụ muốn làm gì thì làm, thậm chí cho chủ tịch nước về dưới kia gặp bác Hồ cũng nên. Bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của ông chủ tịch nước, được cho là chùm cuối trong vụ Việt Á nghiêm trọng. Trước hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị hạn chế xuất cảnh. Đỉnh điểm là chuyến đi Nhật viếng tang cựu thủ tướng Abe ông Nguyễn Xuân Phúc không được cấp máy bay công vụ nên ông buộc phải đi máy bay thương mại. Lệnh quản thúc ngầm được cho là đã nới lỏng từ sau hội nghị Trung ương 6 và ông Phúc đi thăm Thái Lan, Nam Hàn, Indonesia hồi tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Đây là hình ảnh già yếu quật trẻ khỏe. Ông Nguyễn Xuân Phúc 68 tuổi, ông là người già thứ nhì trong tứ trụ sau ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Xuân Phúc không hề có dấu hiệu sức khỏe bị suy yếu Tuy nhiên có thể ông Phúc đưa ra lý do sức khỏe để từ chức. Người già nhất tứ trụ là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng cũng là người có sức khỏe yếu từ nhiều năm nay và theo đồn đại thì ông đã trải qua hai lần đột quỵ. Tuy nhiên ông già yếu, sức khỏe nhưng vẫn đủ sức để ngồi lại chiếc ghế tổng bí thư. Còn người trẻ hơn và khỏe hơn thì phải nghỉ vì lý do sức khỏe. Cuộc chiến cung đình ngày càng khốc liệt, biến động chính trường những ngày cuối năm này